yên ắng để cho tình yêu xua tan đi buốt giá đêm đông

là nghiêng nghiêng nón lá nét son sắc yêu kiều làm tóc bay bay dâm diều chắc từng tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu à, à, à.